vừa mới chia tay bấy lâu chẳng ai nói được thêm mấy câu ai trả lời anh em vẫn còn yêu anh anh hay là em có phải ta đang chìm vào hỗn độn chỉ để tìm kiếm một lý do riêng anh thì vẫn ly quay trong khoảng vô định của thuốc lá và men tại sao ta lại chồng chất vào nhau cảm xúc của riêng mình khi đó đã bao lâu rồi anh chưa biết những tâm tư như thế vào đây anh chịu tàn phút sau con phố mưa rơi nặng hạt chẳng thể nào hay và đã mất bao lâu để thôi nghĩ ngợi tất nhiên anh đã mệt rồi mong một mai em sẽ hiểu được yeah. đi theo em goodbye.